liệu nhân mã và những chủng tộc kỳ dị trong thần thoại đã từng tồn tại. Các nhà nghiên cứu khẳng định những sinh vật nửa người nửa thú gọi là nhân mã trong thần thoại Hy Lạp và nhiều dân tộc khác là có tồn tại. Những câu chuyện trong quá khứ cũng từng cho rằng quân đoàn nhân mã, một sinh vật có hình dạng nửa trên là người và nửa dưới là ngựa, đã từng khiến các đạo quân hùng mạnh nhất cũng phải khiếp sợ. Những quân đoàn nhân mã này sử dụng thành thục tên và giáo, họ tấn công chớp nhoáng và để lại cho kẻ thù những thất bại nặng nề cùng với sự hoảng loạn thực sự thời cổ đại cũng lại có những chủng tộc kỳ dị tồn tại với ngoại hình kỳ quái là không có đầu nhưng mắt, mũi, miệng của họ lại nằm ở ngực. Quý vị và các bạn thân mến, những gì các bạn vừa nghe qua có phải vừa có vẻ quen thuộc như những câu chuyện thần thoại từng được nghe kể mà cũng vừa huyền bí khó hiểu nếu so với cuộc sống thời hiện đại này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về chủ đề các loài sinh vật huyền thoại. Chỉ có điều chúng không hẳn là sản phẩm của trí tưởng tượng mà được chứng minh có tồn tại bằng những tài liệu có tính xác thực. Rốt cuộc thì con người và các sinh vật được tạo ra từ những vận động huyền diệu của vũ trụ và biết đâu rằng những câu chuyện thần thoại là có thật các bạn có tin nhân mã tồn tại không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loài sinh vật huyền thoại này trước tiên nhé. Sinh vật nửa người nửa thú dưới nghiên cứu của các nhà khoa học Thần thoại La Mã và Hy Lạp cổ đại kể cho chúng ta nghe nhiều về những người có cơ thể động vật và nhân mã là ví dụ thường gặp nhất đó là những sinh vật có thân trên của con người nhưng có chân của ngựa hoặc các động vật khác như bò đực, lừa, cừu và thậm chí cả dê. Từ những truyền thuyết trên, nhân mã được tái hiện trên những bộ phim truyền tranh thời hiện đại một cách sống động Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Paul Turcon từ Bảo tàng Australia ở Sydney, nhà cổ sinh vật học Christopher Chippendale từ Đại học Cambridge cho biết những sinh vật lai kiểu này trong đó có nhân mã có thể đã từng thực sự tồn tại. Ở Úc và Nam Phi, nhóm nghiên cứu phát hiện hàng chục các bức vẽ trên đá mô tả động vật mang đầu người hoặc hình người có đầu động vật có niên đại hơn 32.000 năm. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ đã thực hiện một nghiên cứu chi tiết về những bức vẽ kỳ lạ này và sử dụng khoảng 5.000 bức tranh đá cổ xưa làm tư liệu. Trong đó, những hình vẽ của các chiến binh nhân mã xuất hiện khá nhiều các nhà khoa học đã hệ thống hóa tần suất xuất hiện và kiểu người lai được mô tả cũng như định tuổi của chúng. Sau cùng, nhóm đi đến kết luận rằng người mình thú thực sự tồn tại trong quá khứ xa xưa. Theo các nhà nghiên cứu, người nguyên thủy không bao giờ vẽ ra những gì họ không nhìn thấy. Sinh vật nửa người nửa thú trong bức tranh hang động cổ xưa nhất thế giới theo CNN, một bức tranh khắc thể hiện một nhóm sinh vật nửa người nửa thú hay còn gọi là thú hóa Therandrop khiến các nhà nghiên cứu chú ý. Therandrop là những người có thể biến hóa thành các động vật khác bằng cách thay đổi hình dạng cơ thể giống như truyền thuyết người sói vào những đêm trăng tròn. Trong bức tranh khắc, các Therandrop đang săn lợn và trâu sử dụng giáo và dây thần một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature cho thấy con người đã có những quan niệm tâm linh siêu nhiên từ rất xa xưa mô phỏng lại trên các bức chạm khắc Maxim Orbert, giáo sư khảo cổ học tác giả nghiên cứu cho biết điều đáng kinh ngạc nhất là bức họa này đã 44.000 năm tuổi con người khi đó đã biết tưởng tượng ra những dạng người có thể biến hình thành thú. Khu vực Sulawesi, Indonesia là nơi bất chạm khắc được phát hiện. Đây từng là nơi người cổ xưa sống trong các hang động và có ít nhất 242 hình chạm khắc được tìm thấy chỉ riêng trên hòn đảo này bức chạm khắc cổ xưa nhất từng được ghi nhận là cách đây 40.000 năm ở châu Âu. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng con người lần đầu tiên di cư đến Đông Nam Á cách đây 60.000 đến 70.000 năm. Điều đó có nghĩa là có thể vẫn còn những bức chạm khắc có niên đại cổ xưa hơn nữa. Chủng tộc không đầu Clummies Ngoài các chủng loài nửa người, nửa thú thì theo các tài liệu lịch sử còn có bộ tộc Lâm không đầu. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì họ có ngoại hình kỳ dị là không đầu, còn mắt, mũi, miệng của họ lại nằm ở ngực. Plum được cho là bắt nguồn từ một bộ tộc sinh sống ở Nubia là một vùng dọc theo sông Nin nằm ở Bắc Sudan và Nam Ai Cập. Plum có hai loại với mắt trên ngực hoặc mắt trên vai các Ptolemies đầu tiên được mô tả vào 2.500 năm trước bởi sử gia Hy Lạp Herodotus. Ông gọi họ là Akephaloi, tiếng Hy Lạp nghĩa là không có đầu. Theo ông Herodotus, những sinh vật này sống ở phía tây Libya là vùng đồi núi và rừng rậm. Ngoài những sinh vật không đầu, nơi này còn có những sinh vật kỳ lạ như trắng khổng lồ, lừa có sừng và sinh vật có đầu chó tất cả đều được mô tả trong những chuyện ngụ ngôn. Cái tên Plummies cũng có thể được tìm thấy trong cuốn The Geography of Strabo. Nhà địa lý học Hy Lạp ở thế kỷ thứ nhất Strabo đã mô tả Plummies không phải là quái vật mà là một bộ tộc sinh sống ở phần dưới của Nubia dọc theo sông Nin hướng tới biển đỏ nhà văn La Mã Pliny the Elder cũng khẳng định những người không đầu là có thật trên thế giới. Theo Pliny, họ là một bộ tộc du mục từng sống ở Ethiopia. Câu chuyện về tộc Lâm Mỹ tồn tại vào thời Trung Cổ xuất hiện trong cuốn Những chuyến du lịch của ngài John Mandeville vào thế kỷ 14 Thông qua mô tả của Mandeville về những sinh vật này, chúng ta có thể hình dung ông đang nói tới bộ tộc Plumies với những đặc điểm như người có tầm vóc thô tục và loại đáng nguyền rủa không có đầu và đôi mắt nằm trong vai của chúng. Tuy nhiên, Mandeville nói rằng loài này có trên một hòn đảo ở châu Á vào thế kỷ 16-17, nhà thám hiểm người Anh Walter Raleigh cũng thuật lại câu chuyện về những sinh vật giống như Plummies Raleigh báo cáo rằng các sinh vật được gọi là a Wipanoma có đôi mắt nằm trong vai của họ và miệng thì ở giữa ngực. Ông tuyên bố rằng những sinh vật không đầu này sống ở Suy Ạn thuộc Pháp ở vùng Nam Mỹ trong The Romance of Alexander là một bộ sưu tập các truyền thuyết liên quan đến Alexander, đại đế, đã mô tả việc Alexander gặp những người không đầu màu vàng cao 6 feet, khoảng 1,8 mét và có râu đến đầu gối. Một phiên bản tiếng Pháp của tài liệu này cho biết Alexander đã bắt được 30 người không đầu nhà văn, nhà soạn kịch thiên tài William Shakespeare cũng ám chỉ đến những huyền thoại xung quanh Plummy như những sinh vật không đầu trong các vở kịch của mình là The Mary Wives of Windsor năm 1602, Othello năm 1605 và The Tempest năm 1611. Trong kỳ thư thời cổ đại Sơn Hải Kinh của Trung Quốc, tộc người không đầu cũng được nhắc đến với tên gọi là hình thiên. Theo thần thoại Trung Quốc thì hình thiên là một hung thần tranh ngôi vị với hoàng đế, bị đem chém đầu rồi mà vẫn không chết, có thể dùng hai vú làm mắt, dùng rốn làm miệng, cầm mộc mà múa theo cuốn Tử Bất Ngữ được viết vào đời nhà Thanh có người tên là Khiêm Quang kể lại rằng từng dạt vào một đảo lạ trên có ngàn người đều béo lùn không có đầu lấy hai vú làm mắt chớp chớp động đậy lấy rốn làm miệng đưa thức ăn tới gần thì húp vào mà nhai tiếng nói lý nhí không nghe rõ nhiều người cho rằng ấy là tộc người hình thiên, rất có thể là hậu duệ của hung thần hình thiên năm xưa. Ngày nay, những truyền thuyết về chủng tộc này được xem như chuyện hư cấu về những con quái vật có đầu và mắt trên ngực. Những sinh vật nửa người, nửa thú khác trong thần thoại Ai Cập rất phổ biến hình tượng các sinh vật nửa người, nửa thú, thậm chí có những vị thần của người Ai Cập cũng có hình dạng tương tự. Thần Anubis có chiếc đầu chó sói, thần Horus có đầu chim ưng, thần Sekhmet, nữ thần chiến tranh đầu sư tử, sau đây là 6 chủng loại sinh vật nửa người nửa thú phổ biến nhất. 1. Harpy trong những câu chuyện của người Hy Lạp và La Mã cổ đại, Harpy là một con chim với cái đầu của một người phụ nữ. Cô là con gái của thần biển Thomas và Electra, công chúa xứ Argos. Trong truyền thuyết, Harpy được coi là nguồn gốc của những cơn gió hủy diệt. 2. Mandrake đây là trường hợp hiếm hoi liên quan đến truyền thuyết về một cái cây cây mandrake được tìm thấy ở vùng địa Trung Hải. Chúng có bộ rễ giống như mặt người. Tương truyền khi cây được đào lên, tiếng hét của nó có thể giết bất cứ ai nghe thấy. Những người hâm mộ Harry Potter chắc chắn cũng sẽ nhớ đến sự xuất hiện của cây mandrake. ba Nàng tiên cá Nàng tiên cá mang hình dáng thân trên của một người phụ nữ và thân dưới của một con cá. Kể từ đó, nàng tiên cá đã xuất hiện trong những câu chuyện dành cho mọi lứa tuổi và sự tồn tại của sinh vật này không hẳn chỉ có trong truyền thuyết. Christopher Columbus, người khám phá ra châu Mỹ, khẳng định rằng ông đã nhìn thấy những nàng tiên cá trong cuộc hành trình khám phá thế giới mới của mình các nàng tiên cá đã trở thành một nhân vật gây tiếng vang khi hãng phim Walt Disney sản xuất bộ phim hoạt hình The Little Mermaid vào năm 1989 dựa trên câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá của Hans Christian Andersen năm 1837. 4. Minotaur Minerthọ là quái vật nửa người, nửa bò. Truyền thuyết kể rằng Minerthọ là con của Persephoe, vợ của vua Minos. Minerthọ cũng xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp qua câu chuyện về hành trình của người anh hùng Theseus tìm cách giải cứu Eratni khỏi mê cung của thế giới ngầm người ta tin rằng nhân vật quái thú trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng Người đẹp và quái vật dựa trên hình tượng của Minotaur. 5. Xây tợ một nhân vật khác khá nổi tiếng trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp là Satyr hay còn gọi là người dê vì phần trên mang thân hình của một người đàn ông, phần dưới mang thân hình của loài dê. Satyr được cho là sinh vật rất hiền lành và luôn mang lại niềm vui. 6. Nhân sư Nhân sư là sinh vật được miêu tả mang hình hài tổng hợp đầu của một con người, cơ thể của một con sư tử, cánh giống đại bàng và đuôi của rắn. Nhân sư khá phổ biến trong nền văn hóa Ai Cập cổ đại và cho đến ngày nay chúng ta vẫn bắt gặp những pho tượng nhân sư tại Giza. Trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại cũng có sự xuất hiện của nhân sư ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy con người và các sinh vật được tạo ra từ những vận động huyền diệu của vũ trụ chứ không phải từ thuyết tiến hóa trải qua hàng nghìn năm câu chuyện về các sinh vật nửa người nửa thú hay dị tộc không đầu vẫn luôn được nhắc tới và lưu truyền trong đời sống văn hóa tôn giáo tín ngưỡng của chúng ta